Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì uh, giới thiệu tới anh em một cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài mẫu mới năm 2023 Thì uh, đây là một cái dòng kính đặc biệt dành riêng cho những anh em nào mà chơi thường xuyên lâu dài Đây là một bộ kính áp tròng loại cao cấp Thì uh, cái loại này nó sẽ khác biệt so với những cái loại trước đây anh em sử dụng Cái thứ nhất là nó sẽ mỏng hơn cái loại trước đây xài rất là nhiều Đeo vô nó sẽ không bị đau mắt cộm mắt và chảy nước mắt và mình xài thời gian lâu dài nó sẽ an toàn cho con mắt của mình hơn và cái thứ hai khi mà anh em sử dụng anh em đeo vô mắt của mình á thì anh em nhìn cái lá bài này cái hiệu ứng màu của nó nó sẽ rõ hơn và nó sẽ được trong hơn và một cái nữa thì hôm nay giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài mới để hỗ trợ cho những anh em chơi xì dách nè liên cào nói chung là cái bài gì mà mình cảm thấy mình áp dụng mình đánh kính áp chồng được á thì nó sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều đối với cái mẫu bài mới này đây ở trong cái một bộ kính đầy đủ sẽ có gồm có ở bên trong thì nó sẽ có hai con len là quan trọng nhất đây đi chơi thì anh em chỉ cần lấy hai con len này anh em áp vô con mắt của mình là anh em có thể đánh bài như đánh bài ngửa luôn anh em thấy hết anh em có thể nhìn vô anh em biết đây là lá gì và cái chất của nó là chất gì 52 lá bài nó sẽ có 52 cái ký tự điểm khác nhau để anh em phân biệt rất là dễ chơi nha cái này thì không cần phải có kỹ thuật <coughs> cái này không cần phải cũng phải có kỹ thuật anh em vẫn có thể sử dụng được nha thì đánh hiệu quả nhất là bài xì dách và bài liên sập sám cũng chơi được luôn sập sám thì mình đánh ăn nhau ở chi cuối anh em nhìn có thể thấy được bài qua những cái viền này còn bây giờ thì để cho anh em cùng cảm nhận được cái ờ, cái hiệu ứng màu với là những anh em nào mà chưa từng xài anh em biết cái cách sử dụng tham khảo luôn ở cái video này thì ờ, mình sẽ ờ, test qua camera cho anh em cùng thấy thì à, khi mà anh em sử dụng kính áp tròng anh em đeo vô thì nó sẽ có một cái hiệu ứng màu như thế này nó sẽ một có một cái màu hơi là tím như thế này thì à, đây là cái kính thử bài thôi cái kính này là cái kính thử bài cho nên kính này là không đi đánh được nha đeo vô nó tím rất là kỳ còn cái phần len này thì anh em yên tâm anh em nhìn thì nó sẽ có màu tím như vậy thôi nhưng mà khi mà anh em đeo vô con mắt của mình thì nó sẽ không thấy đâu nha cho dù nó có banh mắt của anh em ra cũng không thể nào phát hiện được là anh em đang sử dụng kính áp tròng cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn bài nè khi mà mình nhìn dưới cái mắt bình thường thì sẽ không thấy được mình không biết được đây là bài gì con này là con gì nhưng mà khi qua kính nè chỉ cần gắn cái kính áp tròng vô con mắt là anh em có thể thấy được đây rất là rõ đây là mình để một phần một sơn nào bỏ nửa lá bài là thấy nửa lá bài bỏ hết lá bài thấy hết lá bài đó còn đeo cái kính kia áp tròng vô thì nó rõ hơn rất là nhiều còn cái này đang là thử dưới dạng hình thức uh, tham khảo thôi cho nên anh em ờ, cố gắng ờ, theo dõi để anh em hiểu được anh em nào xài rồi thì anh em thấy đơn giản chứ đối với những người người ta chưa chơi người ta chưa xài thì nói chung đây cũng là một cái mà để chú ý tới cho nên anh em nào mà coi rồi thì đây phần đầu tiên là anh em thấy không con bảy nè đây là loại bài mới loại bài đầu lưng số dành riêng cho những anh em đánh xì dách để làm chi tại sao mình phải in thêm ở trên cái đầu này để khi anh em kéo xì dách nè anh em chỉ cần kéo tí xíu ở dưới thôi anh em có thể thấy được đây là con ba đó kéo tí xíu ra nè con hai hai này hai rô kéo tí xíu ra đây là xì cơ đó cơ rô trùng bích nè cái chất cơ nè thì anh em thấy ở giữa nó điểm dấu tròn ở giữa lưng là số 8 thì cái này là bài nào cũng có rồi còn xung quanh nè nó sẽ có những cái số 8 màu xanh đây rất là rõ nha tám cơ chất cơ là nó sẽ biểu thị cái mô hình tròn còn bích nè bích là nó vẽ số thôi xung quanh vẫn có số nhưng mà cái chất thì nó không có biểu thị đây nó để trống luôn là bích còn chuồng nè là dấu ít đây ở phần chất nó là dấu ít và xung quanh vẫn có số 8 số xung quanh còn con teo vẫn có số luôn nè bồi bồi chuồng rồi tới con uh, bồi rô đi tới con rô đi con rô thì cái chất biểu thị là cái hình này đó anh em cứ nhìn cho kỹ Bài thì mình có tất cả các loại mẫu kể cả bài nhựa, bài à, nước ngoài Mẫu nào cũng có Anh em chơi thì cứ chụp hình cho mình qua số điện thoại này Chụp hình gửi qua Zalo số điện thoại 09097004 số 4 Mình sẽ cung cấp làm theo yêu cầu của anh em Anh em chơi mẫu bài lạ có thể đặt in tầm à, một tuần lễ là có Bài nào mình cũng nhận in hết nha Bài có sẵn thì đầy đủ mẫu đây là mẫu hai ca xanh thôi còn anh em chơi bài đô la hay là bài caro nói chung mẫu những cái mẫu phổ biến là ở đây có sẵn hết bồi cơ rất là rõ nha 52 quân bài 52 ký tự điểm khác nhau xì chuột đây và rô kéo tí xíu ra là mình thấy nè quá đơn giản đánh xì dách là quá ok xấu cơ đấy rất là dễ thì uh, hiện tại thì mình đang cung cấp tất cả những cái dòng kính áp tròng từ giá rẻ cho đến hàng cao cấp khi mà anh em mua hàng một bộ kính ở bên mình mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 10 bộ bài cho đến 20 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em anh em mua nhiều thì mình tặng nhiều mua ít thì mình tặng ít nhưng mà tối thiểu là một cây còn à, lấy hàng thì à, nhà mình thì ở bến xe miền Đông Sài Gòn cổng số 3 quận Bình Thạnh anh em ở gần thì anh em cứ à, <coughs> cứ gì ta cứ lên tận nơi test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thì cứ ờ, còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái cảm thấy phù hợp thì anh em lấy thì ờ, ở xa thì cứ cho địa chỉ mình sẽ ờ, giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em nha thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha